Đốt nén tâm hương trước Phật Đại ngũ phần dân trọn Đức Như Lai Cầu xin nhân loại lên bờ Giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài Đốt nén tâm hương cúng Phật đà lòng thành gửi tận chốn bao la Cầu xin tam bảo thường gia hộ đạo Pháp hoàng thông đến mỗi nhà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 trần không à, bận à, thân của ngài vô tận phước à, lành từ bi cứu khổ độ sanh đảnh lễ chia thành quy y nam mô quy y thầm phương trần hư không giới nhất à, thiên chư à, Phật à, Nam Mô Quy Không giới nhất thiên tôn Pháp Nam Mô Quy Pháp Liên Hoa Kinh à, Nam Mô Cửu Viện Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Nam Mô Pháp Hoa Kinh Thì hiện đa bảo như lai mô quái âm vương phật nam mô nhật nguyệt đăng minh phật nam mô nhiên đăng phật đại thông tri thắng phật nam mô không vương phật nam mô văn tự tại đăng Phật à, Nam Mô Nhật Nguyệt Phật à, Nam Mô Văn Lôi Âm Vương Phật à, Nam Mô Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Biến nhân thia chư phật nam mô a súc phật nam mô tu di đành phật nam mô thiện đức Nam mô tình hoa tu vương trí Phật Nam mô bảo hoài đức thượng vương Phật nam mô đông phương tần ngữ không chư phật nam mô sư tử âm phật nam mô sư tử tướng phật nam mô đông nam phương tần nhất ờ, thiết ờ, chư phật ờ, nam mô hư không trụ phật nam mô thường diệt phật nam mô nam phương tần nhất ờ, thiết ờ, chư ờ, phật nam mô đệ tướng phật nam mô phạm tướng phật nam mô tây nam phương tần nhất thiết chư phật nam mô a di đà phật nam mô độ nhất thiên thế gian khổ não phần nam mô tây phương tần Thiên chư phần Nam Mô Tu Di Tướng phần Nam Mô Đa Ma La bà Chiên Đàn Hướng Thần Thông phần nam mô tây bắc phương tần nhất thiết chư phật nam mô văn từ tại phật nam mô văn từ tại vương phật nam mô bắc phương tần thiết chư phật nam mô hoài nhân thiên thế gian vô quý phật nam mô đông bắc phương tần Nhất thiết chư Phật Nam mô tịnh thân Phật Nam mô Quá Quang Phật Nam mô Quá Túc An Hành quang minh phật nam mô danh tướng phật nam mô diêm phù na đề kim quang phật nam mô đa ma la bàn Nam mô Pháp Minh Phật Nam mô Phổ Minh Phật nam mô sơn hải huệ từ tại thông vương phật nam mô đạo thất bào Nam mô Bảo tương Phật Nam mô Thiên Vương Phật Nam mô Nhất Kia Chúng Sanh Hỷ Kiên Phật Nam mô Cụ Túc Phật ấy Nam Mô Ta La Thọ Vương Phật ấy Nam Mô Thầm Phương Tần Hư Không Biên Pháp Giới Vị Lai Nhất Thiết Chư Phật Nam Mô Bán Trụ Ta Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đức Đại Thế Bồ Tát Nam Mô Thượng thanh Tấn Bồ Tát Nam Mô Bất Ngưu Tức Nam Mô Bảo Trưởng Bồ Tát Nam Mô Dược Phương Bồ Tát Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát dụng thí à, bồ tát nam mô bảo nguyệt nam mô nguyệt quang bồ tát nam mô mãn nguyệt bồ tát nam mô đại lực bồ tát Nam mô Việt Tam giới Bồ Tát Nam mô Bạc Đà Bà La Bồ Tát Nam mô Di Lặc Bồ Tát Nam mô Bảo Tích Bồ đạo sư bồ tát nam mô diệu quang bồ tát nam mô đức tạng bồ tát nam mô kiên mạng bồ tát nam mô đại mô tri tích bồ tát nam mô thường bất kinh bồ tát nam mô tú vượng hoa bồ tát nam mô nhất thiết thị kiên bồ tát nam mô diệu âm bồ tát nam mô a đức bồ tát nam mô thường hạnh ý bồ tát trang nghiêm vương bồ tát nam mô đất cần tinh tăng lực bồ tát nam mô vô tận ý bồ tát nam mô trì địa nam mô Đà La Ni Từ Tại Vương Bồ Tát Nam Mô Quang Chiếu Trang Nghiêm tương Bồ Tát mô lai thinh pháp hoa kinh nhị vạn bát vạn bát thập vạn ức na do tha bồ tát ma tái nam mô thường hành nam mô vô biên hạnh bồ tát nam mô thịnh hạnh bồ tát nam mô an lập hạnh ta nam mô tùng địa ban hằng hà sa bồ tát ma tán nam mô pháp hoa hội thượng nhất thiết thánh hiền bồ tát nam mô a nan tôn giả thì khéo đại thánh tăng nam Phật di mẫu giữ luật thiên tỳ kheo ni chung Nam mô Pháp Hoa Kinh Hoàng Thông Liệt Vị Tổ Sư Đại Phạm Thiên vương Nam Mô Đế Thích Thiên vương Nam Mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương Nam Mô Trì Quốc Nam mô Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Nhất Thiết Thiện Thần Chí ờ, Tâm sa Hối ờ, Con Xưa Đã Tạo Điều bởi vô thị tham sân si Từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả Sám hối Nam mô cầu sám hối tạng nam mô cầu sám hối bồ tát ma tất trước phật đại con xin phát nguyện thế hiền độ sanh thọ trì độc tụng chân kinh quyết lòng chúng sanh muôn đời à, nam mô pháp a phẩm tựa thứ nhất tôi nghe như vậy một thuở nọ đức phật ở núi kỳ xa quật phương xa cùng chúng thì khéo một muốn hai ngàn gồm cả la hán và bậc tam hiền còn đang tu học tám vạn bồ tát Pháp luận bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi chư thiên hơn bảy mươi ngàn từ trời tứ thiên cho đến hữu đảnh cũng đều có mặt tám vị long vương bốn càng thác bà bốn a tu lam bốn ca lầu la cùng nhiều quyên thuộc tham dự pháp hội vua ha xà thế cùng với quần thần những người hộ đạo quý trọng chánh pháp thành kính đảnh lễ Đức Phật cũng vì các người phát tâm đại thừa mà nói kinh vô lượng nghĩa dạy cho Bồ Tát những pháp bi yêu của các Như Lai nói kinh này xong vô lượng nghĩa xứ tam muội thân tâm bất động khi đó trời mưa hoa mạng đà la ma mạng đà la mạng thù sa ma mạng thù sa và cả chúng hội đất đều rung động bấy giờ từ tướng bạch hào của đức thế tôn phóng ra ánh sáng chiêu khắp phương đông một muôn tám ngàn chung hồi được thấy lục đạo tứ sanh từ ngục a tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh sanh tử luân hồi khổ não vô lượng ra đời thiên pháp giáo hóa độ chúng nhị thừa và hàng nhân thiên cũng thấy các vị bồ tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ bạn vui trụ bậc bất thối lại thấy sao Phật Niết Bàn phân chia xa lợi xây dựng tham bao để trời người thờ bấy giờ di lặc và hàng Ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy cho nên mới hỏi Pháp phương tử văn thù sơ lợi vì duyên cơ gì mà có điểm này. Bảo đại chúng rằng vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt đăng minh như lai Mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tương các pháp giải được mọi việc Vượt khó khăn làm thầy trời người là bậc tôn quý đã vì thanh văn nói pháp tư đế vị hàng tri thức nói pháp nhân duyên vì hàng bồ tát nói pháp lục độ Chồn tri cây đó đến nay muôn Phật đồng hiệu nhật nguyệt đăng minh tiếp tục ra đời Đức Phật sau cùng lúc chưa xuất gia có tám vương tử lãnh trị bốn phương nhưng khi nghe vua thành Phật họ liền bỏ ngôi theo Phật nghe Pháp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng Thánh Tôn sau khi xả định Ngài nói Pháp qua cai thị nhất thừa trải sau mười kiếp những người nghe Pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn nói kinh này cho ngài đức tạng rồi nhập niết bàn diệu quang pháp sư trì kinh pháp qua trại tam mươi kiếp giao hóa đại chúng trụ bậc bất thôi tám vương tử kia đầy đủ nên điều thành Phật người thành sao cùng hiểu là nhiên đấng thầy của trời người và cũng là người thọ ký cho Đức Thích Ca trong tám trăm người nào ưa xây chùa tháp thường đến nhà giàu nên bị đại chúng gọi là cầu danh dầu bị xem thường ngài vẫn tiếp tục vung trầm cội lành nay đủ từ tâm thường ở chánh định nên được thích tôn thọ khi kế đây thành phật sư chính là thân ta ở thời quá khứ ta thấy điểm này cùng với trước kia đồng nhau không khác cho nên nghĩ rằng Diệu Pháp liên hoa dạy cho Bồ Tát những điều bi yêu của các như lại Nam Mô Pháp qua Hội thường Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp qua Hội Thượng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Pháp Sư Thư Mười Bây giờ Phật Bảo Dược Vương Bồ Tát Tất cả đại chúng tỳ kheo ưu bà di thiên lòng bác bộ người cầu thanh văn người cầu bồ tát hai cầu phật đạo mà ở trước phật nghe kinh pháp qua một câu một kệ Ta điều thọ ký vô thượng Bồ Đề Sau khi như lai diệt độ Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giảng Nói biên chép diệu pháp liên qua Phải biết người này đã thành vì thương nhân gian mà sanh lại đời Nếu ai chê họ tội còn nặng hơn Chửi mắng chư Phật còn ai khen ngợi Thì được công đức vô lượng vô biên Sao Phật diệt độ nếu ai thọ trì thì được chư Phật hồ niệm có đức tin lớn chí niệm bền vững và được gần Phật được Phật thọ ký nếu ở chỗ nào nên dựng tham báo để mà cúng dường không cần xa lợi vì trong tháp ấy có kinh pháp và là toàn thân Phật nếu Bồ Tát mà chưa thọ trì được Họ còn cách xa vô thượng tranh đẳng tranh gia quý như đào duyên ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Đất nước đất bùng thì biết sắp được đến nước tu đạo Bồ Tát cũng lại như thế Nếu nghe được kinh diệu Pháp điên qua thì biết nó đã gần đến vô thường chánh giác Nếu chư Bồ Tát mà nghe hiểu được là mới phát tâm thành văn nghe kinh mà sanh sợ sệt là tăng thượng mạng sau khi như lai diệt độ nếu có người nào muốn giảng kinh này phải vào nhà phật và lên pháp tòa rồi mới vì chúng mà nói pháp qua tòa của Như Lai là thi bát nhã ao của Như Lai là hạnh nhu hòa quyết làm độ chúng không vì việc khác nếu làm như thế ta bảo trời người cùng với phi nhân ra mắt pháp sự nghe pháp cúng dường nếu người đến hại Bác bộ thiện thần che chở Pháp sự niêu trụ chánh định Thì thấy thân ta nghe ta thuyết Pháp Tăng trưởng Phật huệ ai gần người này tâm cũng được an Vô số Chữ Phật mau đến vô thượng Bồ Đề Nam Mô Pháp qua Hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp qua Hội thượng Phật Bồ Tát Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa dụng Sức Thứ mười lăm Bấy giờ Bồ Tát từ các phương kha chấp tay xin Phật cho phép các ngài đọc tụng biên chép giảng nói Pháp qua sao Phật diệt độ Chúng sanh đứng Phật từ chối lời thỉnh cầu này Vì ở ta bà đã có vô lượng Bồ Tát Cùng cả quyến thuộc đều có khả năng để làm việc ấy Sau khi như lại diệt độ Phật vừa dứt lời Sao cách vô số Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện các Bồ Tát này thân màu hoàng kim đủ các tương tốt đạo hạnh viên mãn đến trước tháp bao đảnh lễ hai đức như lai các Phật sự này. này mà cả chúng hội tưởng như nửa ngày vì nhờ thần lực của hai thế tôn bấy giờ di lặc và hơn tám ngàn hằng xa bồ tát trong pháp hội này rất đổi ngạc nhiên đầy đủ đạo hạnh nên mới bạch Phật cầu sinh quyết nghi Đức Phật liền bảo các Bồ Tát này là đệ tử ta do ta giao quá sau khi thành đạo dưới cõi Bồ Đề ưa hạnh viễn ly không nương trời người thường ở chánh định cho nên các ông không thể thay biết đạo hạnh của họ di lặc bồ tát lại bạch phật rằng sơn hiện họ là những người đã trồng căn lành ở vô lượng Phật mới được thần thông như thế mà Đức Thế Tôn mới thành vô thượng Bồ Đề hơn bốn mươi năm được chúng như vậy con đã tin Phật không hề hư vọng những cuối sinh Ngài vì sơ phát tâm và chúng đời sao giải nói việc này cho họ hết nghi khỏi đọa đạo Nam Mô Pháp Hoa Hội. Pháp Hoa Hội thường Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội thường Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng Thứ mười sáu Bây giờ Phật Bảo Đại Chúng Bồ Tát Lời nói chân thật của Đức Như Lai ca tông phải tin lời nói chân thật của Đức Như Lai đến lần thứ ba Bồ Tát Di Lạc đại diện chúng hội đã tin lời Phật chúng con đã tin lời Phật bấy giờ Như Lai thấy chư Bồ Tát đã ba lần thỉnh mới bảo đại chúng các ông long nghe bí mật thần thông của Đức Như Lai tất cả Đức Phật xuống thân họ thích đến cõi Bồ Đề gần thành già gia mà thành chánh giác những thiết từ ta thành Phật đến nơi trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thường ở sanh thân trong nhiều quốc độ thiết pháp giao hóa vô số chúng sanh thọ mạng sai khác tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bài nếu thấy chúng sanh ưa pháp tiểu thừa đức mỏng tội nặng không thể thấy xa ta phải thì hiện thân hình giống nó bỏ tục xước gia thành đạo Niết bàn để nó nhận được mạng người ngăn ngủi vạn vật vô thường sanh tâm nhàm chán tâm nhập Phật đào bởi Đức Như Lai thấy rõ thật tướng của mọi chúng sanh. Ở trong ba cõi công Nhân vì vô minh vòng kiến ngăn che nên sanh ca tánh ham muôn khác nhau tạo tội sai biệt nên Đức Như Lai phải dùng các pháp đối trị như thế mới sanh căn lành nhưng thiệt trải qua vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp nhờ kinh pháp qua cảm thành thọ mạng thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt đồ vì nếu như lai like. Thời người đức mỏng không trầm cõi lành ham mưa ngũ dục sanh tâm lười biến Vì họ nghĩ rằng Đức Phật toàn năng luôn che chở họ không cần khổ công Ví như có một ông thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh lại có nhiều con khi có việc xa phải đi lâu ngày các con ở nhà là mất bản tâm xa thấy cha về quỳ lại cầu xin thương so cứu hộ nhìn thấy bệnh trạng ông biết cách chữa nhưng khi đưa thuốc thì không chịu uống Muốn được khỏi bệnh nhân sợ thuốc đắng Nên mới bảo chúng ta nay có việc lại phải đi xa Nếu con uống thuốc thì khỏi bệnh hoạn Nói xong ông liền bỏ đi cho người về báo ông đã từ trần các con nghe tin rất đổi kinh hoàng bèn lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh bây giờ người cha hiện thân trở lại mà bảo các con cha thật thường còn không bao giờ chết như vậy thường trụ ta bà nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ để cho mọi người không còn nghĩ lại có ta mà không chịu tu rồi đọa đạo Nam Mô Pháp qua hồi thường Phật Bồ Tát Nam mô Pháp Hoa hội Thường Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ mười bảy Bây giờ Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát Khi Ngài diễn nói thọ mạng yeah thì có vô số Bồ Tát không thể tinh điêm chứng được vô sanh pháp nhẫn hoặc văn trì đà la ni nhạo thuyết biển tài diện được pháp luân bất tối và phát đại tâm đơn Phật vừa mới dứt lời thì trời mưa hoa cùng bột chiến đàn và các thiện y bảo ngọc như y trân châu ma ni để cúng dường Phật và hàng cư chúng Đức Phật lại bảo Chúng sanh nào nghe thọ mạng dài lâu của Đức Như Lai Mà sanh một niệm tin giải sẽ được công đức vô lượng vô biên Nhiều hơn công đức của người bồ thí trì giới Nà do ta kim niêu hiểu ý nghĩa thọ lượng như lai thì có thể được phát sanh Phật huệ nhất thiết chúng trí lại có thể thầy thích cả như lại ở kỳ xà quật chúng đại bồ tát và thấy thế giới thật báo của lô sa na niêu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường mà chính người ấy đã đến đảo tràng Ông bảo trời người phải nên cúng dường như cúng chữ Phật Nam Mô Pháp qua hội thường Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp qua hội thường Phật Bồ Tát Hồi thường Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Thứ hai mươi lăm Bây giờ Ngài Vô Tận Y quỳ gói chấm tay bạch với Phật Rằng vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này nào Mở lòng chỉ giáo Đức Phật liền bảo này vô tận ý nên nghe cho kỹ công đức quan âm nêu co chúng sanh chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi thì niệm quan âm nhờ sức bi tâm nếu gặp la sát quỳ giữ hại người Hoặc gặp nạn trời nước trôi lửa cháy quan lại hành hình trói buộc không cùng cùng là vật cướp giữ tâm sang suốt chánh niệm quan âm mà được khỏi nạn nếu người sân hận cùng với si mê bị mọi người chê là kẻ tham dục nhờ đức trong sạch bồ tát quan âm mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh Trí huệ lại sanh thấu rõ ngọn ngành Không còn sân hận nếu muốn hậu Vẫn còn được lâu dài cầu sanh con trai Để mà nói giỏi chỉ thành đảnh lễ Bồ Tát quan Âm Nam tử đức tài đầy đủ đáng bậc anh hùng Nếu phận ma hồng muốn cầu con gái Chỉ thành lễ bái Bồ Tát quan âm Thì cũng được sanh hằng Nga tiên nữ sắc tài đầy đủ đáng vì thế các ông phải nên cung kinh tịnh thánh quan âm Dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên công đức Bằng người tích cực suốt cả cuộc đời quyết chí tôn thờ Hàng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời Phật vừa dứt lời Ngài vô tận y lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào tu hành quan âm vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức phật đã biết việc của quan âm người ở thế gian không thể hiểu được nên ngài mới lượt dạy vô tận ý của Đức Quan Âm Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được Con người siêu việt xuất hiện trên đời Làm việc tùy thời tùy tâm hiểm chung thị hiện tương ứng Để cứu hộ người ở trong biển khổ quá độ tùy duyên Nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân Ngài hiện Phật thân thuyết Pháp Lợi sanh dược hơn tất cả từ bi hỷ xã lánh xa những nơi ồn náo vào ẩn rừng sâu để cầu phật trí ngài hành pháp thí khai thị cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có do đó được danh nếu người chấm Phật lại thích từ trường đi khắp mười phương Tìm thầy học đạo không hết phiền não nghiệp chướng lại tăng ngày hiện thanh văn tu tư thanh để làm họ kính nể theo học đạo thuyền Bờ gian nếu cầu phước lạc trên cõi thiên đàng Thì Ngài sẵn sàng làm trời để thích Nếu sợ kẻ địch giết hại mạng người Ngài làm tướng trời tay cầm bảo sử diệt giữ trừ tà Nếu vào ta bàn trần ly trên cõi thế gian có lúc làm tăng ai làm phạm chi túc trí đã mưu giúp việc tối ưu được phong thể tương mặc dù sung sướng bồ tát chẳng màng rủ áo tự quan tìm đường giải Hợp tha ngày tiểu dương giữ vững biện cường nhân dân an lạc nói đạo giải thoát dạy chúng tu thiền đất nước bình yên thì ngài thái vị đủ ba mươi hai thân hình biện qua cứu độ tất cả người niệm danh ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt ta nay thành tật khuyên bảo mọi người quan âm ở trong nội tâm đừng nên sao lãng khi có gặp nạn thì niệm danh ngài tất cả họa tai theo đây tan mất mười phương chư phật cũng nói như thế bây giờ ngài vô tận ý Cúng dường đức quan từ tại chuỗi ngọc như ý lợi ích trời người quan âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật giải tường tận về pháp cúng dường rồi bảo từ hàng thượng so chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc Phật vừa dứt lời mọi người quan hỷ thành tựu pháp thi của Đức Quan Âm Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc một cúng cho Phật ở cõi phương xa. Như vậy đã đủ tịnh quế hai phần đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế công đức không lường bấy giờ ở trong hội trường có ngài trì địa và sửa cầu đường được Phật ngợi khen công phu để nhất nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng cùng với tám muôn bốn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo Nam mô Pháp qua hồi thượng Phật Nam Mô Pháp Hoa Hội thường Phật Bồ Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phiên Pháp thứ hai mười tám bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại Bác bộ thiên long vượt qua các cõi đến kỳ xà quật ra mất thích tôn mà bạch Phật rằng sao Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này xin Đức Như Lai. Đơn Phật liền bảo nếu ở đời sau muốn có kinh này Tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp quyết lòng tu tập Theo kinh pháp qua phải biết nhìn xa như các đức Phật thầy đúng sự thật Quyết trầm căn lành ở tâm niệm chung bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh Và phải chuyên tinh tu tập thiền quán tâm được bừng sáng Thì có pháp qua bốn biển là nhà thân trầm như thế tướng Phật hiện tiền tư chúng bình yên mà lên bờ giác phổ hiện thấu đạt tôn ý như lai nhìn khắp trong ngoài rồi mới phát nguyện nếu người tu thiện trì tụng pháp hoa con giữ chúng lại dùng sức thần thông làm ma phát tâm hộ trì diệu pháp nếu người chất pháp có tánh ôn hòa học kinh pháp qua mà không hiểu nghĩa nên ngồi con sẽ ân cần hiện hình dạy bảo làm cho thâu đáo tôn chỉ của kinh quan xa chúng sinh như là quyến thuộc nếu kẻ à liệt muốn trì kinh này mà không có thầy Trước tam bảo phát nguyện trì kinh nhờ Phật quang minh và phổ hiền lực tụ rất tích cực trong suốt ba tuần được thấy phổ hiền. Vô số hành xa chư thiên tán qua cùng trỗi kỹ nhạc tâm hồn thanh thoát vượt khỏi thế gian đến cõi thiên đàng làm độ sanh vào tịnh thổ của Phật mười phương tất cả trí nhận cần nên suy nghĩ những gì đang quy trên cõi thế gian còn đem rồi nên tích cực đúng pháp tu hành nhờ sức phổ hiền mà lên bờ giác bấy giờ đức phật khen ngợi phổ hiền là bậc đại thiên hộ trì Giữ được kinh này thật là hi hữu như vậy Đã đủ mười hạnh phổ hiền đại chúng tinh chuyên thành tâm tu học Người nào làm được những việc như trên thì thấy thích tôn cùng à ở linh thứ sơn cùng khắp mười phương không bao giờ dứt mặt dầu phật diệt trên cõi thế gian bồ tát đăng tràng thai ngài giao hóa độ khắp tất cả dưới mọi dạng hình quyết tu giải thoát độ khắp trời người không thích việc đời còm mang chỗ nghĩ và cũng không bị tam độc làm phiền tâm họ là thuyền thân làm giống phật giảng pháp chân thật khai thị nhất thừa được phật xa đầu Ngoài đạo kẻ ác muốn hại người này tự chuốc quả tai đời đời không dứt người khen pháp thật công đức không lường đại chúng phải nhớ theo đó tu hành yêu đủ lòng thành thì được thay Phật thế giới chân thật thường trụ pháp thân đại chúng ân cần thành tâm tinh thọ trăm ngàn muôn ức những người tri thức đủ đạo phổ hiền hộ pháp long thiên đều được tam muội tất cả chúng hội đều rất vui mừng cùng với phổ hiền đầu thành đảnh lễ nam mô pháp qua hội tượng phật Hồi thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hồi thượng Phật Bồ Tát Một lòng niệm Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc công danh phú quý không màng liên trì hai hỏi tìm đàn quy ý ờ, tự rài quyết ờ, bỏ sân ờ, si Phật đạo còn gì vui hơn quyết lòng tìm đến linh sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời vì tiêu tiệt thời à, thần quan đàn tí rạng ngời thiền tông à, huệ năng thừa tự gia hoàng điều ngữ lai tầm phù vân à, con nay hạnh ngộ thiền nhân huệ đăng thanh kế hiện thân phật đàm Pháp hòa thiền giáo thiệt là chân tông Tu hành cần phải dụng công Lục căn thanh tịnh lục thông yên bài ta các ngài à, pháp qua kinh phật tuyên bài muôn phương à, quan âm thế chí dẫn đường à, văn thù khai thị dược vương cứu đời tiết vời à, phổ hiền mười hạnh ra người tâm tâm à, quyết lòng độ tận chúng sanh à, tam đồ bát nạn trở thành lạc ba cầu xin bồ tát phụ chánh khai đàn pháp hoa cầu sinh đại tướng dược xa đừng cho tà giao ác ma đến gần cầu sinh bà con quyên thuộc xa gần tính theo cầu sinh thích tử trì kheo nữ tâm trong sạch tu theo phật đàm mọi nhà ăn chay niệm phật lên tòa như lai à, cầu sinh quá khứ vị lai à, ba đời chư phật hiện ngay thân vàng quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh à, cầu cho những cuộc chiến tranh à, bỏ ngài tánh ác à, niệm danh di đà Tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm à, Cầu cho khắp chốn tầm lâm Nơi nào cũng có thánh tăng trụ trì Ờ, tỳ ờ, biến thành thất ờ, bảo liên trì tây phương cầu cho hộ pháp thần dương đủ đầy năm phước cũng dường tam tôn Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm cầu cho khắp chốn già lam cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp giáp vào tình thương cầu cho tất cả mười phương trở thành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 Ni ờ, Phật nguyện đem công đức ờ, này ờ, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kính nguyện à, từ bi vô lượng phước trí vô biên hành giải châu viên xa rời trần cấu không ưa tranh đấu à, chẳng thích hơn thua bỏ tánh nô đùa chuyên tâm tu thiền quán lấy huệ nhật phá trừ hôn ám mượn đại bi tẩy sạch tham sân biến nhục thể thành pháp thân mượn ta bà làm tịnh độ ra tay cứu khổ phương à, thiện độ đời khắp cả muôn nơi đồng về cõi à, phật từ à, quý ý à, phật sinh à, nguyện theo đạo cả phát lòng vô thường tự quý pháp sinh nguyện thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển tăng sinh nguyện đại chúng à, tất cả không ngày đang đây ba ti đang đa va tà ni đang đa của sa lê đang ga darani avatani Samvatani Sangha Parisite Sangha nigatani Dhamma Parisite Samva Sapa Ruta Kosaliyanuga ni ye ma ne ma ma ne ki te ca ri te sam me sam mi ta vi sang te mút te mút ta ta me avi sam me sam sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni da ra ni a lo ca ba sen ra cha ve sa ni ni đi ni abiyang ta ra vi si te ut cô le mut cô le a sa đê bà ra de su căng si a sam a sam e ki tê đà ma bà ri si tê sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni mantra sam ya te ru ta ko sa ni ye a sa ye a sa va na tha yam ba ku leng Amaniya tha yam va le ma ha va lê út kê mút kê a da pa ti ri che ri cham pa ti chi ni vi chi ni ki chi ni ri chi ri cham pa ti xoa am na te na te va na te a na đen đi xoa gan ne gan ne go ri gan da ri gan da li ma tang gi buộc ca si sang cô lê ru sa li xoa ni chị mê chị mê ni mê ni mê ni mê hê sô hê sô hê sô hê xoa tất cả muôn loài đến nghe kinh quyết lòng bỏ vòng để cầu chán cùng nhau giữ pháp cho còn mãi chẳng phủ lời vàng lợi ích chốn nhân thiên à, muôn bỏ trần gian nỗi ưu phiền à, nương theo diệu nghĩa mà tu tập mà khi mãn duyên phàm đời hoặc về cõi Phật ngự đài xe nghiệp chướng nhiều đời vọng lắng yên trần duyên thuần nghịch tâm không thiết liễu ngộ pháp qua chứng đạo thiền rộng đến vô biên tương hào quá minh từ trang nghiêm mọi loài trông thấy lòng thanh thản diệu quả bồ đề thể tịch nhiên nam mô hộ pháp chư thiên bồ hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát ma chi tâm đảnh lễ nam mô tối thường thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hồi thường phật bồ tát Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tối thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hồi Thường Phật Bồ Tát Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tối thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hồi Thường Phật Bồ Tát Kính mời quý vị đăng ký kênh này để xem các video chọn lọc và đặc sắc nhất. Mời quý vị like, nhấn chuông, chia sẻ và bình luận video này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. xưng tán như lai ba là sám tu cúng dường bốn là sám hối nghiệp chướng năm là tùy hỷ công đức sáu là thịnh phật chuyển pháp bảy là thịnh phật trụ thế tám là thuận theo học phật chín là hàng phật chúng sinh mười là hồi hướng khắp tất cả hồi hướng công phu công đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đại điều thể nhập vô sanh nhập nguyện tiêu ba chương sạch phiền não người được trí tuệ thật sáng thời nguyện các tội chương thải tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tịnh độ cảnh tây phương sen vàng chính phẩm là cha mẹ hoa nở thế phật ngộ vô sanh bồ tát bất thoái là bản lữ nguyện đem công đức tu hành này trang rải mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng sát tự quy phật nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thượng tự quy pháp nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển tự quy tánh nguyện cho chúng sanh quản lý đại chúng hết thảy không ngại